Tú Trọng nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Bắc Việt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới của nhà máy Đô Thành. Đó là sản phẩm Đô Thành Injet 65 tải trọng 3,5 tấn. Xe có tổng tải trọng là 6.520 kg và đây là cục kín. À, tải trọng trên các giao thông là 3.490 cân. À, xe có chiều dài nó là 6.210 cm. À, à, chiều rộng của xe là 2080 và chiều cao của nó là 2 à, 2870 à, sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn à, về xe à, xe có dùng khóa điều khiển Đấy. À, lốp xe à, lốp GLC kích thước là 700L16 à, thùng xe có kích thước tổng thể là 4310 và chiều rộng của nó là à, 1940 chiều cao của ngọc thùng lên đến ờ, đỉnh nó là 1870 1850 à, thùng ờ, được đóng trong Sài Gòn thùng ờ, ba lớp ngoài là inox chống xỉ 201 ở giữa là xốp và ở trong là tôn lạnh dạ, các bạn đã xem qua về sản à, sàn sàn thép tấm hai đi rưỡi đây là đôi kẽm 2,5 mm và sốt là 2 cm xốp cách nhập bình xăng và bình uh, xe chạy dầu dầu điện tử đây bình uh, dầu của nó như cái bình này nó là 85 lít này mời các bạn đến um, Mời các bạn xem nội thất của xe trang bị là vô năng gật cùm à, gật cùm xe là 5 số tiến và một số lùi à, trang bị à, đài FM và nút điều khiển trên vô năng đây là hốc cái này thì à, khi về mình có thể chế thêm được màn hình đây là hốc để nước bên phụ và đây là hốc để đồ Đấy. đây là hốc ở cho người lái à, xe là phun dầu điện tử theo tiêu chuẩn của nhà máy thì à, một trăm cây số thì rơi vào tầm khoảng là 10 lít à, cái điểm đặc biệt nữa khoảng đối với dòng IZ65 đó là xe trang bị động cơ uh, JE 493 phun dầu điện tử uh, xe được uh, trang bị hệ thống phanh khí xả ABS có thể nói đây là chiếc xe đầu tiên là trên thị trường mà xe tải trang bị động cơ ABS uh, ờ, giá cho quả như bên uh, Bắc Việt mình đang bán thì nó rơi vào tầm 420 triệu đối với lại cùng bản và 425 triệu đối với lại cùng kín à, chi phí năm bánh đối với dòng xe này thì nó rơi vào tầm khoảng cả phù hiệu cả định vị và là rơi vào tầm khoảng là 25 triệu đối với lại tùy từng tỉnh mình nghĩ rằng đối với lại ờ, phân khúc mà 3,5 tấn 3,5 tấn mà giá 5 bánh thì rơi vào tầm khoảng chưa đến 450 triệu thì đó là cái lựa chọn là hàng đầu và